Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, một đợt không khí lạnh cuối mùa tràn về kết hợp với một vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500m đã làm thay đổi trạng thái thời tiết trên toàn Bắc Bộ. Trời tiếp tục có mưa nhưng không phải là mưa phùn như những ngày trước mà là mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to với lượng từ 15 đến 30mm. Do vừa có mưa vừa có tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ giảm nhẹ. Vùng núi phía Bắc mức nhiệt dao động từ 24 cho tới 26 độ, Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ cũng giảm chỉ còn 23 cho tới 24 độ. Từ chiều nay, miền Bắc sẽ nằm trong trường gió khô của không khí lạnh, vì thế mưa giảm nhanh. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Quá trình tăng cường và đẩy rãnh mây rông xuống Bắc Bộ của khối khí lạnh cũng khiến cho thời tiết ở miền Trung thay đổi đáng kể. Trong sáng nay, ba tỉnh phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có mưa rông. Vùng mưa sau đó sẽ mở rộng hơn xuống phía Nam, xuống tới khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Do có mưa nên nhiệt độ ở khu vực phía bắc đèo Hải Vân sẽ giảm xuống, nhìn chung dao động từ 26 đến 29 độ có nơi cao hơn. Còn đối với các tỉnh phía nam, khu vực từ Đà Nẵng trở xuống tới Bình Thuận hôm nay vẫn có nắng, nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 31 đến 33 độ, nhưng đến chiều tối và tối có thể có mưa rông. Dự báo từ ngày 16 tháng 4 thì mưa cũng giảm dần, sau đó trong khoảng từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4, các tỉnh Trung Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt nắng nóng trên diện rộng nữa. Mưa cũng có xu hướng gia tăng hơn ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trong chiều tối và đêm nay. Trong đó cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều đồng loạt có mưa rào và rông diện rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa rông xuống sau một ngày nắng mạnh kéo dài sẽ dễ phát sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và cả gió giật. Còn từ sáng đến trưa, cả hai khu vực này đều có nắng nhưng cường độ nắng cũng giảm đi nhiều so với ngày hôm qua. Cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên còn từ 30 cho tới 33 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 cho tới 35 độ.